Nội địa Nhật Hiệu bếp là Rinnai Bếp có model là KGM62VT Đây là ngoại thất của bếp đây Những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kín lại rồi Để tránh trục vào bên trong cắn phá dây điện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 bếp bên trái của tôi đã khóa ra. đây, nhiệt độ của nó là đây nó giảm xuống đây 201 này giờ bếp bên trái phải của tôi nhiệt độ của nó là 260 nè ừ. tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn về cái tính năng mà nước cạn nồi này á nó cũng sẽ thụ phụ thuộc vào cái đáy nồi nếu đáy nồi của các bạn mà bị cong hay lõm lên á cái bề mặt mà tiếp xúc vào cái que cảm biến này nè nó không tốt nó không hết á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 khi nào mà nhịp đánh lửa nó chậm là pin nó đã yếu thì các bạn nên cắm sạc này vô tiếp tục tôi sẽ thử những cái tính năng của bếp bên ờ, trái này thì ở bếp bên trái này thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là đây cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước sôi các bạn nhấn vô đèn sáng lên là nó sẽ chọn vào ở chế độ nấu nước sôi còn cái hình tô cơm này là cái chế độ nấu cơm và nấu cháo ở bên dưới là nấu cơm trên cùng là nấu cháo nhưng khi các bạn mở bếp lên mà chọn á, thì các bạn phải chọn nhanh nếu mà các bạn để lên một lúc rồi mới chọn thì nó sẽ nhớ ở một vị trí là nấu cơm không ta thay đổi cho ta thay đổi được nữa nè các bạn muốn thay đổi thì phải tắt bếp rồi mở lại ở dưới là nấu cơm nè trên cùng là nấu cháo ừ, giờ tôi sẽ thử tính năng nấu nước cho bếp bên à, trái này nó sẽ khi ta chọn cái chế độ nấu cơm hoặc nấu cháo này thì nó sẽ nhớ không cho ta thay đổi nữa thì các bạn muốn mà nấu nước chọn chế độ nấu nước thì các bạn phải tắt bếp rồi mở lại đây, giờ tôi sẽ thử tính năng nấu nước thì ở cái tính năng nấu nước các bạn nên dùng những cái loại nồi á có đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm các bạn mà sử dụng những loại nồi lớn á nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó còn về bếp ga Nhật á, thì nó sẽ ờ, tiết kiệm ga và an toàn hơn so với ờ, bếp ga Việt Nam như gia đình tôi có ờ, bốn người ngày nấu ăn hai bữa hai bữa một bình ga thì tôi có thể sử dụng được hơn 2 tháng tính ra thì một tháng thì tôi chỉ mất hơn một trăm rưỡi tiền ga thôi rất là tiết kiệm sử dụng bếp ga Nhật này trong vòng một năm thì ta có thể lấy lại được cái tiền bếp mà ta đã mua bếp đó như ở bếp bên phải của tôi á, thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là chọn được cái nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo đây là cái chế độ rang xào đồ khô thì các bạn sẽ đè giữ nút này 3 giây để nó sáng đèn lên khi sáng đèn thì nó sẽ phát ra một cái tiếng bíp thì thay vì á, ở điều kiện hoạt động ờ, ở điều kiện hoạt động bình thường á thì cái que cảm biến này nè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 còn ở ờ, cái tính năng nấu cơm này á thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm thì cái nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà nhưng mà tôi vẫn chưa thấy cái loại nồi đó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những cái loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi đó nó có cái lỗ thoát hơi các bạn cần phải bịt kín lại và khi nấu cơm thì mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm cái hình tô cơm đây các bạn nhấn cho cái đèn sáng ở hàng bên dưới này và mình điều chỉnh cái cần gạt ga nè về cái vị trí tô cơm này để nó ra đúng được cái ngọn lửa nấu cơm thì khi cơm chín nó sẽ tự động tắt bếp đây bếp đã khóa ga sau cái chế độ là nấu nước sôi thì thời gian cho độ cắm hẹn giờ của tôi vẫn còn 2 phút nè